Kính chào bà con, chúc bà con ngày mới tốt lành. Sau đây là bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 8 tháng 2, giá gạo xuất khẩu giảm 5 đô la trên tấn. Lúa gạo hôm nay ngày 8 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu thành phẩm ở mức 9.600 đồng cho đến 9.700 đồng trên kg. Gạo thành phẩm 10.600 đồng đến 10.700 đồng trên kg. Cám khô 8.650 đồng. Tấm giá 9.600 đồng Lúa OM 5451 6.600 đồng đến 6.800 đồng Đài thơm 8 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng Nàng hoa chính giá 6.900 đồng đến 7.100 đồng OM 18 giá 6.800 đồng đến 6.900 đồng Nếp khô Long An 9.000 đồng đến 9.200 đồng Nếp khô An Giang 8.400 đồng đến 8.600 đồng Lúa Nhật

Tại chợ lẻ giá gạo thường là 11.500 đồng cho đến 12.500 đồng trên kg, thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng, sóc thường 14.000 đồng, nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng, gạo nàng nhan 20.000 đồng, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng. Hương lài 19.000 đồng, trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, thơm đài loan 20.000 đồng, gạo nhật 20.000 đồng, cám 7.000 đồng đến 8.000 đồng. Trên đây bản tin giá lúa gạo hôm nay ngày 8 tháng 2 đến đây là hết. Kính chúc bà con sức khỏe tạm biệt bà con